nhìn nơi đó khác cùng người thật vui giữa phố thân quen là nơi ta đã từng dừng lại cùng nhau giữa phố chẳng làm rơi ấm tim em nửa đầu yêu để rồi bỏ lại từng thói quen đã môn thời xa là thôi chẳng còn được ở bên nhau còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi Em nói nghe bên anh là trăng mặt ông chưa chứng giám tờ hồng sẽ không phai Có nỗi lòng nhiều anh ta sẽ chẳng cất Vẫn sẽ chung lối dù hàng ngàn này đông dài Mày hết tiền tộc để báo anh trước Em hết tình là chẳng bảo một câu Mòn mỏi trong để nghe hết tất xanh bước Anh vẫn chú rể sao nó không phải cô dâu Dẫu biết sự sống cũng chả còn Anh vẫn chờ cành cây trở lại xanh Em cứ hát là mang hết đi quả ngọt Con trai đắng tôi thì gửi lại anh mắt anh sao đang đau lòng quá tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào tạm biệt chàng trai em đã từng yêu em đã từng có còn đi qua từng góc phố người có còn yêu bao phút giây hẹn hò còn sợ mỗi tối khi đông gió về tới ôm anh thật lâu từng phút từng giây yêu thương lìa xa giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào tạm biệt chàng trai em đã từng yêu